Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Nghị lấn sân nhà Hồ Đức Phước Tính chơi lớn hay chơi dại đây? Những tháng gần đây, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam có nhiều hoạt động rất mạnh Đó là một Bộ trưởng của Bộ Trung Bình nhưng Nguyễn Thanh Nghị có những bước đi khá động chạm Vụ khui ra sai phạm đất ở Thủ Thiêm, Nguyễn Thanh Nghị đã cử thanh tra xây dựng đến tận nơi tham gia Tuy nhiên, vụ Thủ Thiêm là vụ quá lớn Nguyễn Thành Nghị chỉ là người tham gia với vai trò quan sát mà thôi. Mới đây, Nguyễn Thành Nghị lại cho khui ra sai phạm đất đai ở Hà Nội dưới thời ông Nguyễn Thế Thảo. Sai phạm cách đây hơn 6 năm, nhưng nay Nguyễn Thành Nghị cho khui lại, làm cho Trung ương đang vào cuộc điều tra sai phạm đó. Số phận ông Nguyễn Thế Thảo trong thời gian tới xem ra không yên vì những hành động của Nguyễn Thành Nghị bới ra. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Thế và lực của Nguyễn Thanh Nghị khá mạnh. Phía trên thì có Phạm Minh Chính che chở, sau lưng thì có ông bố Nguyễn Tân Dũng hỗ trợ, nên Nguyễn Thanh Nghị mới là Bộ trưởng hăng hái nhất so với các đời Bộ trưởng tiền nhiệm từ trước tới nay. Mới đây, vào ngày 14 tháng 7, ông Nguyễn Thanh Nghị lại có phát biểu về thị trường chứng khoán, lĩnh vực mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nắm giữ. Nếu đào sâu có thể ông Hồ Đức Phước không yên với Trung ương vào thời gian tới. Tại hội nghị phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững tổ chức vào ngày 14 tháng 7 tại Hà Nội, hội nghị này có mặt ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có bài phát biểu rằng cần kiểm soát cơ cấu lại tín dụng bất động sản, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tránh rủi ro cho thị trường tiếp tục tạo điều kiện cho vay vốn đối với lĩnh vực bất động sản theo đúng quy định của pháp luật như cho vay đối với các dự án đầy đủ cơ sở pháp lý có hiệu quả, ưu tiên cho vay đối với dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân được phép cấp phép và khởi công để tạo nguồn cung cho thị trường. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu đề xuất các quy định về thuế đối với bất động sản, hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản đồng thời cần giả soát, sửa đổi các quy định liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá đất đảm bảo thống nhất phù hợp thực tế của địa phương. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị lấn sân sang lĩnh vực tài chính. Nói về vấn đề xây dựng và phát triển nhà thì đấy là vấn đề của ông Nguyễn Thành Nghị. Tuy nhiên, động đến vấn đề thị trường vốn, thị trường chứng khoán thì đấy là lĩnh vực của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đây là hành động lấn sân rất không nền bởi Bộ Tài chính hiện nay đang có nhiều ung nhọt rất dễ bị bùng ra. Nếu ông Nguyễn Thanh Nghị cứ tiếp tục đào sâu như thế, thì thế nào Hồ Đức Phước cũng thấy là một mối đe dọa cho bản thân mình. Hiện nay, thị trường tài chính, mà đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam, đang dối như canh hẹ. Hàng loạt quan chức trong ngành chứng khoán đã bị bắt và đã có quan chức thuộc Bộ Tài chính đã bị kỷ luật. Báo chí cũng đã nói rất nhiều về mặt thị trường vốn của các doanh nghiệp bất động sản. Các doanh nghiệp này đang vào tầm ngắm. Bộ Tài chính đang rất dễ vỡ. Có thể rồi đây những cựu quan chức và các quan chức đương kim cũng sẽ dính tới bàn tay kỷ luật của Nguyễn Phú Trọng. Từ thời ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chất chứa rất nhiều tiêu cực và theo nguồn tin nội bộ đưa ra ngoài thì rất có thể Bộ Chính trị sẽ kỷ luật ông Đương Kim, Bí thư thành phố Hà Nội, Đinh Tiến Dũng mà ông Đinh Nhân Dũng ngã thì Hồ Đức Phước khó lòng có thể trụ vững. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước đang cố chứa những khối u trong bộ tài chính này. Nguyễn Thành Nghị đang làm rất tốt vai trò tiên phong. Tuy nhiên làm tiên phong có tốt hay không thì chưa biết. Nếu thành công thì hưởng nhiều, không thành công thì mang họa. Như ông Nguyễn Bá Thanh một thời làm lính tiên phong cho Nguyễn Phú Trọng nhưng rồi kết quả nào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 Chờ thời gian, vài năm nữa sẽ rõ lộ trình của nó.